mang tên Viva Việt Nam. Cả nhà vỗ tay lên nè, ủng hộ tinh thần Việt Nam. kìa tiếng vỗ tay rộn rã mê say hòa tiếng hoan ca khắp miền quê ta là những vinh quang giọt nước mắt chưa tràn là phút huy hoàng hoan hô việt nam quả đất quay vòng quay nắm tay chặt tay từ bắc xuôi vào nam thắm tình kết đoàn tình yêu cho thể thao quyết tâm thật cao giành chiến thắng về bang và Việt Nam Việt Nam muôn ơn Hải Dương muôn ơn Và vâng, Hải Dương cũng là một chiếc đôi của thể thao bóng bàn đấy đặc biệt bóng bàn hồ sơ chơi bóng bàn rất là giỏi ngại mỗi vũ mạnh cường hey chúc mừng vâng, đội tuyển Việt Nam mình chiến thắng nha Bước vào tranh cúp thế giới luôn Kìa tiếng vỗ tay rộn ra mê say Và tiếng hoan ca khắp biển quê ta Là những vinh quang giọt nước mắt chưa chai Là phút huy hoàng hoan phố Việt Nam qua đây quay vòng quay nắm tay chặt tay từ bắc xuôi vào nam thắm tình đến đoạn tình yêu cho thể thao quyết tâm thật cao giành chiến thắng vẻ vang vì ba việt nam quả đất quay vòng quay nắm tay chặt tay từ bắc xuôi vào nam thắm tình kết đoạn tình yêu cho thể thao quyết tâm thật cao giành chiến thắng vẻ vang Viva Việt Nam quả đất quay vòng quay nắm tay chặt tay từ bắc xuôi vào nam thắm tình kết đoạn tình yêu cho thể thao quyết tâm thật cao giành chiến thắng vẻ vang vì ba Việt Nam mừng chiến thắng vẻ vang vì ba Việt Nam mừng chiến thắng vẻ vang Việt Nam muôn ơi xin chào các